đang uh, xin chào bạn sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn cần uh, tay chu long của Henin uh, sản xuất các bạn đang uh, mới về một lô chuyên hàng uh, Henin các bạn nào uh, đam mê cần tay nhưng mà giá thành vừa phải và trọng lượng nhẹ Đấy. Uh, hội tụ ba yếu tố như vậy cho bạn và chất lượng thì ok Đấy, dòng à, này thì à, các bạn đã khẳng định trên thị trường dòng Hải Đinh rồi Hải Đăng cũng không nói nhiều về chất lượng à, bây giờ Hải Đăng sẽ nói nhiều về mẫu Đấy. dòng này dòng Chu Long Hải Đăng à, mới nhập Đấy. đang nhập dòng bình dân cho anh em về đam mê mã vạch cũng có nhé các bạn Đấy. đang à, dòng à, chú long này thì hải à, đang đang phân phối hai size 36 và 4m50 tiếp tục sẽ update dòng heading liên tục cho các bạn nghiên cứu các bạn phù hợp và thích cái phong thủy màu nào thì các bạn chọn màu Đấy. là bốn đốt đốt ngọn đốt thứ hai và đốt áp gốc đốt gốc là ba tông màu Đấy. tông màu à, xanh Đấy. tông màu trắng và màu đen Là ở trên à, ngọn quả à, đốt gốc thì có vòng kim loại các bạn vòng kim loại chống dập này Đấy, chống dập cần Đây. cái này à, độ cứng 5H các bạn Đây, đầu alo cũng à, quay 360 à, độ các bạn Đấy. quay 360 độ Đây, quay 360 độ lại lúc nhỏ, nhỏ xoắn này và đây cũng có vân vân vải carbon các bạn nhìn kỹ này cũng vải vải nổi cái vân ờ, sờn và cũng xoắn đây. đấy là đốt ờ, thứ hai đốt thứ ba cải hai loại màu màu trắng đen phối hợp là, là lẫn lộn tạo một cái điểm nhấn ờ, đặc biệt về thẩm mỹ Ờ, rất khác Đấy. đặc ờ, biệt là dòng handy này rất nhẹ các bạn đây hải đang uh, bỏ đầu bịt này và tiếp đến là cân uh, trọng lượng cho các bạn cân này cho nên các bạn đợi xíu đang sẽ cân cái trọng lượng này 100 gram 100 gram khá nhẹ thường thường là à, dòng à, cần à, gb kép thì nó tầm trăm mốt à, nhẹ rồi các bạn đây là 4m50 đang sẽ bỏ cái đầu bịt này ra và cân cho nó bạn nhìn chi tiết hơn 163 163 gram đến ờ, đo cho bạn ờ, đường kính của đốt ngọn đường kính ờ, đốt gốc thì thì khả năng sẽ đo sau từng, từng cần đây. 1 ly hai các bạn đây. đường kính gốc đây đo luôn các bạn 20 các bạn Đây là kính gốc là 20 36 kia chắc chỉ tầm mười mấy thôi Đấy các bạn à, đường kính gốc của cần 3m6 là hơn 15 một tí Đấy. tính 15 đi Đấy. vừa rồi Hải đang fishing à, đã giới thiệu các bạn cần à, chu long do hãng Heading sản xuất cái này giá bình dân và chất lượng cũng ok dạ, chấp nhận được và thẩm mỹ cũng được đang à, đã giới thiệu các bạn vậy đang xin à, chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing